Hello các bạn, à, xin à, chào các bạn đã quay trở lại với kênh à, đầu của mình thì đã lâu rồi mình cũng chưa ra video thì à, mình à, không gài mình thấy à, trên mạng nó có cái vấn đề là cái ATM gạo đó là vấn đề từ thiện ở trong cái à, giai đoạn dịch bệnh hiện nay thì à, đó là một cái cử chỉ rất là tốt đẹp à, cho xã hội và cộng đồng <clears throat> thì à, bên cạnh à, có việc à, làm từ thiện của những người hảo tâm thì cũng có một vài vấn đề đã xảy ra à, có những người cũng có thể là lợi dụng à, lòng hảo tâm à, mình cũng không thể nói là người ta lợi dụng lòng hảo tâm à, nhưng mà có mình có thấy một cái đoạn video thì có một người đi xe tay ga à, có dẫn theo con nhỏ gia đình để mà tin sinh coi như là à, mấy phần đó thì à, có được nhiều, à, nhiều cái ý kiến thì à, à phản đối cô gái này cũng có những cái ý kiến là bên vực cái cô gái này thì ở đây mình cũng muốn phân tích một chút xíu cho các bạn mà đang à, binh vực cái cô gái này à, à, thì mình cũng xin chia sẻ như sau uhm, thứ nhất là chúng ta phải xác định được cái người nghèo ở cái cấp độ nào các bạn giàu cũng có nhiều cấp độ giàu và nghèo cũng có nhiều cái cấp độ nghèo chứ chúng ta nói cái chữ nghèo không thì nó không có thể hình dung ra được nhưng mà theo như mình suy nghĩ thì khi mà một cái người mà làm từ thiện thì người ta sẽ từ thiện cho người nghèo và cái nghĩa nghèo ở đây có nghĩa là nghèo nhất nghèo số 1 luôn đó nghèo không còn nghèo hơn nữa thì từ đó ưu tiên đi lên có nghĩa là thứ nhất rồi thứ hai rồi thứ ba thứ tư đi lên chứ ờ, không phải là cái chữ nghèo đó là từ ở trên đi xuống nha các bạn à, ví dụ như là có nhiều người nói là đi xe tay ga thì là mà nhưng mà người ta vay đã mua trả góp nhà ta cũng khó khăn dịch bệnh mất việc người ta không có tiền trả góp người ta cũng khó khăn ừ. thì cũng là nghèo cho nên là người ta cũng được hưởng các bạn đừng có chửi bới người ta gì đó thì cái đó là cái lời chữa cháy thôi các bạn thì mình nghĩ đó là cái lời chữa cháy thôi các bạn tại vì nghèo là phải không có tài sản nghèo khi đó cái cái trường hợp mà mình chưa trả góp nó cũng gọi là nghèo nhưng mà các bạn phải hiểu được một điều như thế này khi mà chúng ta có tiền mà chúng ta mua trả góp đó các bạn có thể là người ta giàu hơn người ta mua tiền mặt mình không có tiền mà mua trả góp nhưng mà khi các bạn đã mua trả góp có nghĩa là các bạn cũng đã có một cái khoản thu nhập ổn định trước khi các bạn quyết định mua trả góp nhưng mà do dịch bệnh bất khả kháng rồi mất việc hay gì đó không có tiền không trả góp nhưng mà trước đó là các bạn đã có cái ổn định cuộc sống rồi các bạn ổn định cái thu nhập rồi còn những cái người nghèo hơn là những người ta không có ổn định cái thu nhập và người ta cũng không có cái tài sản gì luôn các bạn đó, thì người ta sẽ ưu tiên cho những cái người nghèo đó là không có cái tài sản gì cả các bạn sẽ thấy những cái người mà không có tài sản gì cả nó nhiều vô số kể các bạn chứ ờ, cho nên là khi mà à, người ta làm từ thiện á, người ta làm từ thiện cũng không phải là cái cây ATM gạo đó là nó vô tận nha các bạn cái ATM gạo nó cũng là từ đóng góp của những nhà hảo tâm và những nhà hảo tâm đó mặc dù họ giàu họ có tấm lòng nhân ái nhưng mà họ cũng có giới hạn của người ta chứ không phải là ờ, là, là vô tận vô vô cùng ờ, ờ, nếu mà vô tận vô cùng thì mình không có sẽ bàn mình sẽ không bàn về cái cấp độ nghèo là ở nghèo ở bao mức độ bao nhiêu hay là bao nhiêu mới gọi là nghèo mà sẽ không bàn nó vô tận mà lấy thoải mái thôi không cần phải lo nhưng mà cái này là nó có giới hạn nó sẽ hết các bạn cho nên là cái, cái mong ước của cái người làm từ thiện của nhà hảo tâm thì người ta sẽ ưu tiên những cái người nghèo nhất nghèo nhất xong hết rồi thì đi lên đi lên đi lên ừ. chứ không phải là từ cái nghèo mà ở trên gần gần gần khá đó, gần gần xó được hờ, hờ, nghèo đó rồi đi xuống thì người ta sẽ không có ưu tiên như vậy cho nên là các người cho nên là những cái bình luận mà bên vực bên phía ATM gạo đó là người ta bình luận theo cái hướng đó là người ta đúng theo hướng đó là từ dưới đi lên còn các bạn cứ nói à người ta nghèo à, ta đang dây nợ ta đang thiếu nợ lum thì mình xin chia sẻ với các bạn là có những tay giám đốc đó các bạn họ đi xe hơi với các bạn ở biệt thự họ ăn đồ ngon không họ thiếu ngân hàng trăm tỷ ngàn tỷ các bạn nếu mà tính ra thì những cái tay đó còn nghèo hơn cái tay cô gái đi ra tay gà thì thiếu nợ quá nhiều đi nhưng mà người ta sẽ không liệt vô với dạng nghèo và tại vì họ có tài sản ví dụ trong trường hợp bằng cùng mà bạn phải chết thì các bạn nên bán cái tài sản của các bạn đi để cứu lấy cái mạng sống của các bạn có nhiều người ta bệnh nặng lắm người ta bán hết tài sản để người ta cứu lấy cái mạng sống của người ta còn cái này các bạn còn tài sản mà các bạn giữ cái tài sản đó các bạn đi xin để mà củng cố cái tài sản của các bạn đó là điều sai lầm các bạn đó là điều không thể chấp nhận được và các bạn nói ừ tôi cũng nghèo tôi cũng khó tôi cũng khó khăn thì không thể nào chấp nhận được các bạn vẫn còn tài sản và tài sản của các bạn là có giá trị còn có những người người ta tài sản của người ta không có, có cái tài sản gì cả những người đi bán giấy số họ không có cái tài sản gì cả có thể là có những người mà họ không đủ tiền để lấy giấy số cho ngày mai nữa mà cái chủ mà cung cấp giấy số người ta phải tạm ứng cho người ta đó là mới gọi là những cái trường hợp mà cần được giúp đỡ chúng ta phải nhớ cái chỗ đó cái điều thứ hai nữa là mình xin thì mình xin nó đủ thôi các bạn mình đi kéo người này người kia đi xin theo thì nó cũng không hợp lý ví dụ như mình kéo con mình đi theo mình nghèo thì đương nhiên con mình nó cũng ấy nhưng mà cái phần của mình đó là người ta cho như nãy mình nói là cái atm nó có giới hạn nó không có vô tận đó Ừ, còn nếu như các bạn mà thật sự quá khó khăn ví dụ như một ký rưỡi một ký hay gì đó các bạn không đủ với các bạn các bạn có thể vào trực tiếp gặp thằng chủ ở trong cái ga đêm đó, đó các bạn nói chuyện trực tiếp từ tôi tới nhà tôi tới 10 người lần mà bây giờ tôi mất hết tài sản không có cái gì cả thì mình nghĩ là cái anh chủ đó anh sẽ sẵn sàng cho bạn 10 kg 20 ký luôn chứ các bạn khỏi cần phải đi hứng nhiều lần chi cho nó cực bây giờ cái tâm của bạn nó không có tốt ngay từ cái đầu tiên các bạn rất tham các bạn dùng tiền của người khác để củng cố tài sản cho mình ừ. mà mình thấy dịch này nó cũng ờ, ở Việt Nam mình thì nó chỉ mới có 15 ngày vì gọi là giãn cách xã hội thôi nó ít nó ngắn cái thời gian đó nó cũng không thể nào mà tác động nhiều đến cái đời sống của các bạn được ví dụ như khi 6 tháng thì một năm gì đó nó mới ảnh hưởng mới tác động cực cực, cực mạnh đến các bạn còn bây giờ ví dụ như có 15 ngày các bạn thất nghiệp 15 ngày công ty cho các bạn nghỉ thức 15 ngày thì cũng giống như là các bạn bị thất nghiệp 15 ngày mà cái thời gian các bạn đi tìm việc mới có những người người ta đi tìm công việc mấy tháng như người ta mới có công việc người ta làm thì coi như cái khoảng thời gian đó là cái khoảng thời gian à, đi tìm việc thôi chứ các bạn đừng nghĩ ừ, dịch dịch dịch bệnh dịch bệnh thì kia các bạn bị ảnh hưởng tâm lý này nọ các bạn là mình thấy nó không có hợp lý <clears throat> còn những cái trường hợp có những trường hợp nó nói ừ đi xin dùm cho người khác đi xin dùm cho người khác không nên đâu các bạn nếu mà cái người khác đó mình người ta mình chỉ cho người ta đến mà người ta không đến mình có thể chở người ta đến được các bạn bởi vì cái công cái công mà cái từ thiện đó nó thuộc về cái anh chủ ATM gạo chứ không phải thuộc về mình mình đi lấy của người khác rồi mình đi cho người khác cái phước mình hưởng như vậy đâu có được các bạn còn nếu như các bạn cảm thấy là à, cái sớm đó nó khổ quá các bạn có thể đi vào thẳng cho ai đi đây em gạo nói ừ bây giờ cái xóm đó khổ quá mà bây giờ xa quá người ta không đi được thì chắc chắn anh ADM gạo anh sẽ cho người chở 50 kg tới sớm xóm đó phát tại chỗ mình hứa là gì thì khi mà người ta làm từ thiện người ta cái lòng hảo tâm người ta rất là cao mà nếu như cái trường hợp mà gọi là như nãy mình nói là thấp nhất là đi lên đó, thì người ta càng càng mến càng thương nữa <coughs> cho nên là khi mà các bạn làm cái chuyện mà trong cái khả năng của mình là mình cảm thấy à, làm được thì mình làm chứ các bạn đừng có lợi dụng cái điều cái lòng tốt của người ta để mà bảo vệ cái tài sản của các bạn mình thấy trong trường hợp đó là rõ ràng là bảo vệ cái tài sản của mình ví dụ như giờ các bạn sắp chết như mình cái trường hợp đó mình nói thì cái người đó sắp chết họ cũng không bao giờ bán tài sản của họ họ thàn ôm ôm tài sản của họ chứ họ không không không không buông ra đó các bạn giống như chết đuối mà ôm theo cục vàng chắc phải ôm cục vàng chấp nhận chết đuối chứ không thể nào buông ra để trồi lên để sống các bạn nếu như trường hợp đó là không có ổn cái, đó là, là không nên từ thiện cái trường trong trong clip đó là là là là, là ngắt gạo là đúng rồi nhưng mà anh chủ đó anh vẫn còn à, tình thương anh đã cho hai phần cho cái cái cho hai đứa con đi theo ừ, là cũng còn có người là cũng còn nhân đạo rất là cao rồi đó chứ còn không là người ta cũng cúp luôn cái cái cái hộ đó luôn các bạn cái hậu đó đâu có thế nào mà mà mà đi làm gì được tại vì cái số lượng gạo nó có giới hạn các bạn phải nên nhớ nó có giới hạn mà người ta sẽ ưu tiên cho những người thật sự là đối trước ví dụ như chúng ta đang sống trong một cái cộng đồng và sẽ làng một chúng ta đi du lịch một nhóm giữa gần thì chúng ta phải còn bộ ăn thì chúng ta phải tính toán sao để chia cho cái người đối nhất hoặc là cái người khác nhất cái người mà chưa khác thì chưa phan phan hay uống hoặc là uống ít thôi nhấp môi thôi còn người khác nhiều quá thì phải cho ta người uống nhiều trước chứ ai cũng dành giống như ai trong khi cái hoàn cảnh của người ta lại khác nhau thì không có được cho nên là các bạn nào mà binh thì trước mình đã nói rồi trước khi các bạn binh thì các bạn cũng phải suy nghĩ lại một chút xíu là cái đối tượng mà người ta đang hướng đến là ờ, còn nghèo thì như thế nào là nghèo và cái đối tượng người ta hướng đến là ai chứ không phải là nghèo nó nghèo nghèo khơi khơi gì ra thì cái chữ nghèo đó nó cũng, nó cũng khó mà định lắm ví dụ như giàu cũng vậy nó chữ giàu giàu khơi khơi khó lắm tại giàu cũng có nhiều cấp nhiều ờ, nhiều độ lắm 10 tỷ cũng giàu trăm tỷ cũng giàu ngàn tỷ cũng giàu chục ngàn tỷ cũng giàu một tỷ cũng giàu thế tới thì hiện nó rất khó nghèo ví dụ bao nhiêu là nghèo ừ. thì người ta cũng sẽ nhưng mà chúng ta là từ ờ, thực hiện thì nó phải đi từ cái con số thấp nghèo nhất ờ, mạc nhất đó đi lên xong hết đám mạc xong rồi mới đi lên đám mạc hai hoặc ba mặt tư nó như vậy chứ còn bây giờ tự nhiên anh cái anh mà nghèo ở thứ hạng số 5 anh vô anh dành cái cơm của thằng số hạng số nhất thì thấy bà cái thằng số nhất rồi trong khi là cái số lượng người ta có giới hạn ví dụ như bệnh bệnh nặng là ta chỉ trước chứ ai mà đi trị như cái anh cảm sòn cho mà ta chỉ trước ví dụ như virus cũng gì nữa cái trường hợp mà nặng chở nặng thì ta phải tập trung ta cứu anh nặng trước còn anh mà còn gượng thì cứ cho gượng anh nào chỉ có thể điều trị ở nhà được thì có thể cho điều trị ở nhà chứ giờ anh điều trị nhà anh cũng vô anh dành cái giường bệnh của cái thằng anh bệnh nặng trong trường hợp mà cái bệnh cái giường bệnh nó không đủ mà anh vô anh dành thì thấy bà rồi nó có giới hạn nhưng phải bao la bao la không nói gì đâu ví dụ như gạo mà nó vô tận thì không nói nó vô tận nghèo giàu tới lấy thoải mái không ai dành không ai bàn hết nha các bạn cho nên là khi mà chúng ta đi làm từ thiện à, thì à, nó sẽ gặp những cái vấn đề như vậy và trên mạng thì luôn luôn có những cái ý kiến đấu đá lẫn nhau không bao giờ thống nhất được có thể là người ta ghét cái người nọ người ta muốn bình luận lật lại thôi chứ người ta cũng chẳng cần coi cái vấn đề chính đó là cái gì thì à, nhưng mà nhưng mà vô tình như vậy thì các bạn sẽ làm tiếp tay cho cái à, cái người à, đi xin gạo đó khi mà người ta đọc những cái bình luận của các bạn người ta sẽ nói mấy ừ tôi đúng rồi tôi đi xin đúng rồi mấy anh la lối làm sụm gì cho nên lần sau họ sẽ tiếp tục đi thì mình cũng hy vọng là các bạn nên à, bình luận nó chuẩn một chút nhưng mà mình luận bình luận mình phải giải thích cho người ta hiểu chứ mình đừng vô chữ bới âm um sùm đôi khi nó cũng gây phản cảm đó mình cũng phải bình luận cho người ta hiểu à, giải thích cho người ta hiểu như thế nào để người ta làm sao người ta không có đi à, không không phải là không có đi nữa nhưng mà ví dụ như trong trường hợp tới cái lượt của mình cái lượt của mình có nghĩa là cái lượt ví dụ như xong hết cái vàng mà nghèo thứ nhất nhà thứ hai thứ ba thứ tư mình đang hàng thứ năm tới cái lượt của hàng thứ năm thì mình nên đi nhưng còn chưa tới lượt thứ năm thì mình cũng nên gắn gồng nhưng mà tuyệt đối là không được dùng cái tài sản của người khác để bảo vệ cái tài sản của mình à, các bạn có biết à, à, có nhiều người người ta không có tài sản mất tài sản mất trắng không chỉ còn hai không còn cái gì hết chứ không phải là còn các bạn có tài sản dù tài sản đó là, là rớp là góp là vay hay gì đó nhưng mà đó vẫn là tài sản các bạn vẫn còn bán ra được và các bạn vẫn có hơi dư và duy, duy trì được cuộc sống của bạn và thứ hai đó các bạn đừng có hoang mang bởi vì thời gian cách ly nó ngắn nó không có hai tuần ba tuần nó quá trời ngắn không có cái vấn đề gì hết á mà đối với mình nghĩ cái trường hợp của nhà tay ga đó thì chắc cũng không có vấn đề gì một tháng cũng không có vấn đề gì đâu là phải đến cái cái cái, cái đoạn đó để mà đi uh, làm cho nó rung beng trên mạng xã hội nó cũng không hay ừ. mà cái người đó mình thấy cũng quay tới quay lui ba lần bốn ờ, ba lần gì đó chắc cũng đang nóng trong người muốn chửi mà cũng chưa không biết kiếm ai chửi tại sao mà gạo không bấm cho tôi tới cái đoạn đó luôn đó mình nhìn thấy cái thái độ của sắc mặt chắc à, nó sẽ như xảy ra như vậy mà nếu mà thật sự xảy ra như vậy thì thôi cái cái người đó thì coi như là bỏ các bạn bỏ ngoài xã hội luôn có thể cho chết đói luôn chứ <laughs> ai mà cho <laughs> ừ, cho nên là mình chỉ ờ, có thể nói đến đây thôi à, thì những cái ờ, bình luận của các bạn những cái vấn đề gì các bạn cứ comment ở phía dưới video nhưng mà các bạn khi mà các bạn anti fan hay là các bạn cái gì mà hai cái bên có những cái bình luận khi thường nó sẽ có hai luồng ý kiến đối nghịch nhau nhưng mà khi các bạn làm cái gì các bạn cũng sẽ nghĩ đến là không phải là cái mình chỉ chống đối là cái cái cái cái, cái luồng đối nghịch còn lại và mình phải nghĩ xa hơn nữa là cái cái bình luận cái lời nói của mình phải có ảnh hưởng đến cộng đồng như thế nào à, thì à, à, xin cảm ơn à, các bạn à, đã lắng nghe à, chia sẻ của mình à, về cái à, ATM gạo cũng như là cái việc làm từ thiện à, thì à, có những người từ thiện thì à, người ta còn bỏ túi riêng nữa nhưng ờ, mà mình không có nói vấn đề đó tại vì à, người ta đã làm từ thiện rồi thì người ta cũng đã có cái công Ừ, thì người ta cũng có thể là có thể để ý tới mình đó thì mình sẽ làm cái đoạn video khác đó thì à, nếu các bạn à, cảm thấy à, đúng thì các bạn à, có thể à, cho mình một chia sẻ à, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn